Dạ nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Búc Sau huyện Đức Đức tỉnh Đắk Nông số điện thoại 0354392929. À, ờ, vâng thì hôm nay thì em lên cho các bác một à, à, lô máy cắt cỏ các bác nhé. Đấy. Một lô máy cắt cỏ cho các bác nào phù hợp về cắt gia đình cũng như là xài trải nghiệm các bác nhé. Đó một con lô tổng cộng là 5 máy cắt cỏ đó bao gồm những hàng như Echo Curit này nó TL23 này đấy những hoặc là dòng uh, ờ, uh, ờ, Zinmat đó Zinmat máy cực kỳ đẹp các bác nhé và Ryobi Ryobi uh, nòng 34 các bác nhé máy móc thì toàn là những hàng đẹp thôi đó em quay một vòng cho các bác xem qua tất cả đều zin nguyên bản các bác nhá đấy máy móc thì siêu siêu đẹp luôn toàn những hàng tuyển hàng lựa thôi và đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho các bác những sản phẩm sau đây là một tip mở buji này à, một tô vít chỉnh này một cây lam này đấy một à, dây đeo và một à, ổ phát cước các bác nhá một bộ phụ kiện này thì lên tới 100 ngàn nữa rồi đó hôm nay thì em lên lô B cho các bác lô gồm B1 này B2 B3 B4 và B5 đó có ký hiệu ở đây rồi các bác nào ưng ý hoặc là chốt em nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ cho em à, ví dụ là chốt cho anh con B1 B2 hoặc là con B3 B4 B5 các anh anh ưng ý con nào thì có thể báo cho em con B nào thì là em biết ngay con đó đó và em có đề giá tuột đây rồi các bác nhá đề giá công khai luôn <coughs> đấy các bác nào um, ưng ờ, ừ, nghĩ con nào thì Đã dạ rồi thì vừa nãy thì em mắc chút việc bận bây giờ em thì sẽ quay lại chủ đề chính các bác nhá đó và hiện tại thì toàn bộ lô này của em bây giờ thì em sẽ review nhanh qua đi nha để cho các bác nào đỡ phải chờ đợi ưng ừ, ý để đỡ làm mất thời gian của các bác thì con đầu tiên là một con Echo 230 các bác nhá đó một con Echo 230 này máy móc đẹp luôn nhá tình trạng đẹp leng keng này máy móc rin nguyên bản các bác nhá đó con này thì xài tay ga đẩy các bác nào không ưng ý con tay ga này thì em sẽ lấy tay ga bóp cho các bác để cho các bác tiện xài tại vì dòng máy rin thì em sẽ để rin nguyên bản luôn đấy tem mát còn chuẩn chỉ các bác nhá <coughs> đấy tem mát chuẩn chỉ luôn con A1 này giá 1 triệu 6 này đấy qua con A2 là một con cũng dòng Echo Kyorit các bác nhá con này Echo Kyori 200 này. Giá cũng 1 triệu 6 nhưng mà con này thì có chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Chụp giật trợ lực giật cực kỳ nhẹ nhàng và dễ dễ nổ luôn. Giật chỉ cần nhẹ cái kéo nhẹ cái là nó nổ luôn rồi. Đấy, giá cũng chỉ 1 triệu 600 ngàn. Đấy, siêu siêu rẻ. Giá đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá. Bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Đó, tiền phí ship thì gần trăm ngàn rồi với tặng kèm phụ kiện bộ, bộ phụ kiện uh, ờ, 100 ngàn nữa. Tính ra thì con này chỉ còn một triệu tư thôi đúng không ạ? máy móc quá rẻ dòng à? Nhật nội địa bao ri 100% máy chưa hề bung biếc máy móc gì cả có con A2 là một con TL33 các bác nhé con TL33 này máy móc tình trạng đẹp đó máy móc quá quá chuẩn chỉ luôn này đó đầu bò đầu biếc rin nguyên bản các bác nhé, tem mát thì chuyển luôn con này thì giá 2 triệu đồng đó giá 2 triệu đồng và được tặng kèm phụ kiện bao phí ship luôn các bác nhá và một con uh, <clears throat> uh, và một con da mát này con này thì dòng Nhật uh, nội địa hãng này thì nói chung là cũng ít người biết đến nhưng mà máy móc thì cực kỳ nổ ngon lành luôn các bác nhé xài chế hai kim đó con này thì nổ sướng cực kỳ mà máy bốc Cú này cũng chụp giật trợ lực luôn các bác nhá Giá 1 triệu 900 ngàn Nòng 34 ly Đó Và con <clears throat> Và con cuối cùng là một con Ryobi Đó Con Ryobi Ryobi con này thì 26cc các bác nhá Đó Nòng 34 ly giá 1 triệu 700 ngàn Đó Ryobi trên thị trường thì hiện tại thì nó có hai loại, một loại là 23cc và một loại 26cc các bác nhá. Máy móc thì giống y hệt nhau luôn. Nhưng mà một loại là 23cc. Đó, còn con này là 26cc thì giá là 1 triệu 700 ngàn Còn trên thị trường thì 23cc thì giá nó rơi dao động khoảng tầm 1 triệu 3 đến 1 triệu 4 các bác nhá Các bác tham khảo kỹ càng không lại bảo là em làm um, bán mắc hơn so với giá thị trường các bác nhá Con này thì là máy lớn hơn này Đó <clears throat> máy móc rin nguyên bản xài chế như chế bình xăng chế máy cưa luôn các bác nhá đó ngon lành luôn máy móc một lô 5 cây em dọn nổ ngon lành đẹp như hoa hậu luôn các bác nhá đấy máy móc đẹp len keng luôn con nào cũng đẹp đó mẫu mã thì chuẩn chỉ quá là ok là luôn các bác nhá rồi bây giờ thì ngoài trời thì đang có lác đác vài hạt mưa rồi Đó nhưng mà em vẫn nhiệt tình thì quay video cho các bác xem qua Rồi thì bây giờ thì em sẽ test nổ cũng như là uh, review chi tiết từng cây một để cho các bác tham khảo qua các bác nhé Dạ rồi thì con đầu tiên là con B1 các bác nhé Dòng Echo Kyrit này con này là 230 các bác nhé Công suất thì 32cc À 23cc chứ Đó con này thì nòng của nó là 32 ly thôi nhưng mà máy móc đẹp nhá phù hợp về cho các bác nào xây gia đình cũng như là trải nghiệm các bác nào về cắt vườn với cắt tiếc đó máy móc cực kỳ rẻ mà xài đảm bảo luôn các bác nhá hãng Echo có lẽ là quá là nổi tiếng rồi còn này thì Echo Kyorit xài cực kỳ ai mà xài dòng Nhật nhiều thì có lẽ là hãng này thì không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ đó rồi thì bây giờ em sẽ test nổ cây máy này cho các bác nghe qua các bác nhé lành rồi nhá về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi rồi rồi thì bây giờ thì em sẽ qua con B2 các bác nhá một con cũng Echo Kyrit con này được tích hợp chụp giật trợ lực này các bác đó giá của này cũng 1 triệu 600 ngàn đó chụp giật trợ lực thì giật cực kỳ nhẹ nhàng các bác kéo nhẹ là cái nó đã nổ rồi đó đấy máy nổ cực kỳ êm luôn các bác nhá thì cực kỳ êm ru luôn máy móc thì còn hoàn chỉnh luôn các bác nhá nòng bạc thì còn cứng nguyên đó rồi em sẽ qua con A3 là một con TL23 các bác nhá đây màu đen của nó đây các bác đó đây cho các bác nhìn qua nhá đó TL23 này con này thì uh, máy móc thì con này thì nó cũng giống y như dòng Mitsubishi thôi y hệt không khác gì cả y... Mitsubishi TL23 giống y hệt nhau các bác nhá họ máy móc nổ thì còn ngon lành luôn các bác Đó, máy móc tình trạng còn đẹp các bác nhá con này nổ thì cũng rất là dễ nổ đẹp Hiện tại thì con này thì em bán giá là 2 triệu đồng các bác nhá B2 giá 2 triệu đồng Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện Dạ rồi thì bây giờ thì em sẽ qua con B4 các bác nhá Đó, một con này thì dòng uh, uh, zin Nhật nội địa luôn các bác nhá Toàn là chữ Nhật cả thôi Đó, các bác nhìn này Từ cần kiếp của nó đều là chữ Nhật cả rồi các bác nhá đó con này thì xài chụp giật trợ lực luôn đó chế hai kim cực kỳ dễ nổ luôn chế đảm bảo rin có bác luôn nhá đó giờ thời tiết thì nó cũng <laughs> đang dần mưa to lên rồi thì em sẽ review nhanh các bác nhá đó phục vụ nhiệt tình hết các bác nhất có thể móc thì cực kỳ nghe sướng luôn nhá con này nổ cực kỳ bốc này các bác con này thì nòng 34 ly các bác nhá đó Rồi và cuối cùng trong video ngày hôm nay thì em lên cho các bác một con Ryobi các bác nhá con máy cắt cỏ Ryobi nòng 34 ly công suất 26cc Máy này thì xài chế của nó y như chế máy cưa các bác nhá Nó có cả chỉnh xăng chỉnh gió luôn Con này nổ thì siêu bền luôn các bác Đó Máy móc tình trạng thì còn đẹp các bác nhá giá 1 triệu 700 ngàn rồi các bác nào ưng ý hoặc là chốt em nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em là số điện thoại 0354392929 hoặc là có thể kết bạn và nhắn tin qua Zalo cho em em cũng xài Zalo số đó luôn rồi em chào các bác nhé